anh đưa em đi thăm lại quê hương quảng nam đà nẵng thăm núi hòn tàu giờ đây yên ắng mà những năm xưa bom nghìn tấn nặng ngày đêm mấy trận giặc tràn quanh ta mà với ta anh đưa em